chúng ta cùng vào phần thứ nhất. Phần cô và Tuliha giúp các con nghe và kể câu chuyện người bán quạt may mắn. Cũng như mọi khi, các con hãy thử nhắm mắt để nghe và nắm bắt phần nội dung câu chuyện nhé. Các con sẵn sàng chưa? Chúng mình bắt đầu nhé. Người bán quạt may mắn Phương Hy Chi nổi tiếng là người viết chữ đẹp ở Trung Quốc thời xưa. Có một lần, ông đang ngồi nghỉ mát dưới một gốc cây thì một bà già bán quạt cũng đến nghỉ. Bà lão phàn nàn là quạt bán ế, chiều nay cả nhà bà sẽ phải nhịn cơm. Rồi bà tựa vào gốc cây, thiêu thiêu ngủ. Trong lúc bà lão thiếp đi, ông Vương lặng lặng lấy bút mực ra, viết chữ, đề thơ vào từng chiếc quạt bà lão tỉnh dậy, thấy cả gánh quạt trắng tinh của mình đã bị ông già kia bôi đen lem luốc. Bà tức giận, bắt đền ông. Ông già chỉ cười, không nói rồi thu xếp bút mực ra đi. Nào ngờ, lúc quạt trắng thì không ai mua. Giờ quạt bị bôi đen thì ai cũng cầm xem và mua ngay. Chỉ một loáng, cánh quạt đã bán hết. Rồi người mua mất nhau, đến hỏi rất đông, nhiều người còn mua với giá ngàn vàng. Bà lão nghe mà tiếc ngần tiếc ngơ. Trên đường về, bà nghĩ bụng, có lẽ ông tiên nào đã cảm thương cảnh ngộ của bà nên giúp bà bán quạt chạy đến thế. Câu chuyện các con vừa nghe cô kể theo lời kể của tác giả Lê Văn Yên.